Alo, alo, alo, my check. Âm thanh ánh sáng ổn định chưa nhỉ? Ôi rồi. Ôi rồi, ôi rồi. Sao máy lag vậy? chìa nó Mẹ đã lác nhở <coughs> Xác nhận nội dung phụ Là ra Trò chơi mới Thực hiện hấp tiêu chuẩn Nhập vai Chế độ âm thanh loa cây âm thanh nổi loa TV, tai nghe, loa vòm là sao ta? Loa cây, loa âm thanh nổi, tai nghe đi. trải nghiệm trò chơi một cách bình thường với tất cả các chỉ số và giao diện được hiển thị hầu hết các biểu tượng và chỉ dẫn giao diện bị vô hiệu hóa. À. Thôi. Chơi bình thường đi. Là nhiều chuột vậy. Di sản gia tộc Derun Chiều 1 à? trông có vẻ à, hơi tụt FPS nhỉ. Đây là một khung cảnh Pháp. Tháng 11 năm 1348. <laughs> To follow. I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Đẹp phết nhở Nhưng mà trông có vẻ hơi Hơi nặng thì phải Toàn bộ trong rừng oh. Hơi lác hơi lác Đâu để xem chế độ ảnh Tương phản độ sáng các kiểu Ui rồi Đứng hình luôn ở ờ, gươm hơi nặng đứng hình luôn là sao à chế độ ảnh à phải thoát đi thoát thoát thoát thoát đây, để mình có cài đặt này đồ họa này. đồng bộ hóa khung hình 1080 độ phân giải 100% mức đồ họa tự động độ sáng cho sáng sáng một tí nhỉ không vào chỗ chỗ tối nguy hiểm lại đồ họa tự động cao cực cao để trung bình xem nào ở à, đây à. rồi à, để, để, để trung bình trông có vẻ đỡ lag hơn Ê, nhưng mà cái góc nhìn thứ ba này nó nhìn sau lưng nhân vật hơi hơi bị gần nữa nhỉ ừ, để chế độ trung bình đỡ lag hơn đấy ờ, hiện fps lên đâu nhỉ điều khiển trò chơi rung có chế độ ngắm thường tiêu chuẩn Nếu được à? Âm thanh sống động đấy. E. Ok. Vuốt con chó tí. Bây giờ chúng ta cần phải tàn bộ trong rừng à? Ok. <laughs> Thế là năm 1348 là nó, à, ở Pháp nó ăn mặc như này à? <laughs> That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Sao con chó lại chạy đi trước như thế nhỉ? Có có gì nguy hiểm không ta? Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. À đây là bố à? Bố con này. À? Us. We all have obligations, Amicia. You, you know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. <laughs> Such authority, Knight Darun. Go! And bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother, and you... And I hardly ever see you. I see Mother even less. Listen. À, từ từ, không có sắt rồi nhỉ? Nãy giờ toàn nghe tiếng Anh không? <clears throat> Ngôn ngữ. Hiện phụ đề có chứ. Ô, phụ đề đâu? Ở đây, đây, đây, đây. Chạy, chạy theo ta nào con gái. Cha chở con với. Đây rồi. Of course. Có phụ đề tiếng Việt anh em xem tự đọc nhé. Come on then. Ok. Do you dare to enter the trials gate? Amicia de Rune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the uh, sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk yeah. over there. Go and get them and tell me when you're ready. Con này muốn trở thành một hiệp sĩ à? Đâu nhỉ? Nó vào ấn F để nhìn là sao? Con phần này nó ghi ấn nút F để nhìn là nhìn vào chỗ nào? mẹ mà tương tác kiểu đéo gì nhở con đang làm gì thế ở đây ở à, đây đây đây đây đây à nhặt hòn đá Ready? I'll show you I'm not a child anymore. đây rồi. All right, come back. Stand behind this truck. You'll shoot from here. It shall be done. So here we go. À, bắn bắn bắn táo. Ui, tốc độ chuột chậm thế. À bola, bola, bola, bola. Ấy à. Two, three, ờ kìa. Four, five. Come on, Amicia. Six, seven, eight, nine. Táo người, người ta không có mà ăn. But your sling makes a devil of a noise. It was a present <laughs> from you. Oh yes, I'd quite forgotten. Nó kìa Chó sủa gì rồi À đuổi theo đuổi theo đuổi theo Ok giữ ship để chạy nhanh Cái này nặng phết nhỉ Rơi xuống đến đây vẫn hơi lag này Cái tiếng nhạc nó kêu hơi to thì phải à, Âm thanh Âm lượng nhạc Để tầm 50 thôi Ủ Đến 50 vẫn to ạ nó làm nền thôi mà cái bé xíu em nào 20 phần trăm There you are. What did you smell? Oh gosh. Ôi, thấy con oh, gì Lợn rừng. Có túi đá ở đây luôn này. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my thing. That might work, but you'll need to get closer. Cần phải đến gần hơn. À? grass will keep you hidden if you stay low. Ok. Đây rồi, ăn xê thì ngồi vào bụi rồi. Time to make my move. Ồ kìa Vừa nhắm xong phát chạy mất dép luôn Thì phải êm êm trước, đặt đặt tâm trước. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. Its head. I have to aim for its head. Not. Ồ, oh, hai viên đá chết con lợn này. Đùa. But the feast isn't on your plate quite yet. No, no, no. Go Don't lose the scent. À, bị choáng thôi. Tưởng quăng hai viên đá chết luôn lợn thì vô địch quá. Tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. Rồi, con con chó mình tên là sư tử. Ui, đi oh, qua đầm lầy à? Lợn bị thương rồi. Ui, mẹ thật thế nhở? Uầy, rừng cây các kiểu thật vãi nồi ạ. Ui à. Cái này đi qua kiểu gì? Ê, rơi rơi xuống chết con mẹ mày bây giờ. Ô, phải lội à? Lội thật rồi. Bắt đầu vào đây thấy ghê ghê đấy Họ không biết có biến gì không Con chó mình không thấy đâu rồi À đủ Con lợn mẹ Thối thối con mẹ rồi Con lợn khác nhỉ Bắt buộc mình phải đi qua chỗ này Yêu bẩn vãi nồi Leo I'm here I'm coming Oh my god Ồ uh. Ôi xong Hy sinh rồi Who did this? <laughs> kéo mẹ con chó xuống luôn ạ anh nồi Ok, và chúng ta vừa chơi xong phần trailer Trông có vẻ khá là bí ẩn một cái chết của chú chó I shall organize a hunt Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably... Looking after Hugo. Yes, of course. Tang Buwan. Amicia. Amicia. He was a good dog. Uh, chú chó ngoan. Good dog. Where are the rivets for reinforcing the door? I haven't been able to make them yet. Did you hear about the English troops arriving? anh sắp tràn vào có thế là ngày xưa <coughs> pháp với anh anh quánh nhau à Those new rivets will have to wait. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and bite people? I don't know. To keep us off balance. Về chỗ lò rèn. Ờ, mình lấy được cái gì này? Ờ, space à leo qua trong đây có cái cái nhà này à, chuồng lợn chuồng lợn đủ lợn bự dữ vậy thịt được không thôi thôi thôi thôi thôi ra ngoài ra ngoài hồi quá con gái con lừa vẻ đẹp này không nên vào chuồng lợn Uầy, xẻ gỗ này Ô, bây giờ chúng ta phải đi đâu quả game này nó kiểu nó cho mình tự chơi khám phá vãi loèn luôn đấy đây là mình còn đang bật cái à, ấy nhá đang bật những cái mà chế độ tiêu chuẩn đấy mình bật chế độ nhập vai thì nó nó không hiện một cái hướng dẫn gì luôn đây là chỗ nuôi ong à Thế ờ, khu Đây chắc một gia tộc ở đây nhỉ Cái thanh này Một gia tộc à? này Cả khu này Hay là Cô bé này cũng Có vẻ coi như quý oh, tộc Đây tiểu thư ờ, Amicia này à? Đúng là tiểu thư um, con nhà quý tộc rồi Bà này đang vặt lông gà à? Ê giời ơi bà ơi Sao bà vặt lông gà sống này Bà biết thịt gà không này Đun nồi nước lên cho cháu cái Đun nồi nước thật sôi lên cho cháu cái Nhá Bà đi đun nước đi Xong tí cháu dậy cách bà nhổ lông gà Keep Bắt đầu lắc đấy tình hình là để đồ họa uh, siêu thấp được không Ui Để siêu thấp nó mắc lác luôn ạ À đây là nhà thờ à Có dân chơi nào đang xa tội đây Uầy Chán hết cạc luôn Game khá nặng I hope mother's not too busy ah, This sunshine won't last long The rain has already ruined the harvest Để vào trong này lát luôn ạ We're lucky to be in this house Mark my words You're right about that Ờ, ông này nói không có sắp rồi này chứng tỏ là Việt hóa mấy cái quan trọng Gabriel, is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. Thằng em bị bệnh à? Có thằng em à? Gọi cậu chủ này. Thế là tất cả những người làm ở ngoài này đều là người hầu ở nhà con này hết. thư nhà danh gia vọng tậm Thôi, thế ờ, vào nhà thôi nhỉ Uầy, trông chiến thế Đâu, bà mẹ ở trên lầu à? Thế bây giờ phải tìm đường lên à? Did you hear what happened at the village? People being bitten. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night. Hai bà này nó đang bàn tán gì đấy? And now vampires? Oh, we must have seen something rotten to be punished so. Oh, Lady Amicia, hello. I didn't see you there. Yes, hello milady. Hello. Ơ kìa, mẹ à, mày, hai bà này chào mà không ngẩng mặt lên được nhìn người ta mà hát. Chào, chào tiểu thư kiểu gì đây? Rồi có đường lên gác luôn này Bà nào đang nấu ừ. cơm đây The smell of your cooking warms the heart Oh, it's nothing much But I think you'll like it I'm sure I will Ok À Nhưng mà con chó của cháu bị mất rồi Không thì có món thịt chó thì thích hơn đấy à, Lên trên gác xem nào À, game giả lập khám phá nhà của Am <clears throat> Amicia hmm, Cinnamon Rồi, bột, bột quế luôn like. They were right to hide it Father would put it in every dish Ui, lạ quá biết anh em xem có bị giật lag gì không nhỉ? Tôi chơi là hơi thấy hơi bị gợn gợn đấy. FPS hơi thấp thì phải. Thỉnh thoảng. Ok, đi vào kia nhà bếp đúng không? Quay ra rồi. Thế chắc đi đường này là đi đến phòng bà mẹ rồi. Đây, đường đi lên lầu đây. Không mở cửa này được. Ui rồi Vâng thưa phu nhân này Louise Have you been to see mother? Indeed. Um, do you do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Ô, con này kiểu như là đi cùng cùng cùng cùng bố lâu ngày ấy nhỉ? Bây giờ mới về nhà. Đây là phòng của mình đấy à? Bà này mà vào dọn phòng cho tiểu thư mà. It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Này quần áo hơi dơ, có, có có thể thay quần áo được không? You're oh, welcome, oh. after What am I going to do here without you? Đây ổ của con chó này. con chó bị sụt con mẹ nó xuống lỗ rồi. Uầy, có đàn hạc luôn à mình rất thích à, nghe đàn hạc nhé ui mà à, ăn mặc thì mỏng manh mà trong nhà đốt lò ạ đéo hiểu trời, thời tiết lạnh hay nóng nữa ok phòng bên này có vẻ như là phòng của ai đó trông có giường rất chi là royal royal chiến quả ghế cũng royal sau phòng ở lại ở trên gác nhỉ ở dưới lại là những cái cái cái cái phòng sảnh trưng bày với cả nhà bếp trong phòng ở ngay trên gác bé xíu á đây rồi mở vào phòng bà mẹ em nào có vẻ như là thằng em nó đang bị một cái ờ, bệnh gì đấy không được khỏe mà bà mẹ bây giờ đang rất chưa đau lòng à? Mother? You know you're not supposed to be here. I, know, but... Wow, bà mẹ có vẻ nghiêm khắc đấy nhỉ? My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but trông bà mẹ có vẻ nghiêm khắc đấy ông bố trông còn dễ tính một tí You are to stay here with your brother. What? Why? What's Close happening? the door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But Hugo, he is not contagious. Có một đoàn ngựa vừa đến à? I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. Chốt con mẹ cửa luôn. chốt cửa là, là, là nhốt ba người trong đấy à tìm cái gì kia chưa kịp đọc à tìm Hugo Hugo là thằng em à It's locked. À bà bà này nó bắt mình ở trong này. Xong bà đi ra ngoài rồi, giải giải quyết đàn ngựa ấy rồi. Thì bây giờ vào lục phòng bà này thôi Lục phòng bà mẹ thôi Ơ kìa Có tiếng Ai ở bên phòng bên đúng không All these potions Mother Will you ever be able to cure him Lần này thuốc mẹ sẽ chữa khỏi bệnh cho em ấy chứ Ơ kìa Thế bà này tự chế thuốc để cứu con luôn ạ à. Đỉnh cao thực sự Đọc một đống sách luôn này Thằng bé đã ở đây bao lâu rồi? 4 năm năm. Bị bệnh gì nan y à? Cái gì tương tác được không? Where is he? Hugo. Ồ, trên giường không ai. sau giường có giường ngắn tà lòn này. À đây, chắc là nó trốn trong chỗ đồ chơi này. Đẹp trai với đây ừ. chứ nhỉ? Your sister, Amicia? Amicia? Hello. We, we haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move, come on. À, chắc con này toàn ra ngoài với bố. Thằng này bị bệnh ở nhà suốt. Không được gặp nhau nhiều cho lắm. Hắn có khai không? Anh chúa. Ôi ôi ôi. Thằng bé đâu? À, giấu con, con bị bệnh. Chắc là bệnh cũng khá là nghiêm trọng. hiểu liên quan bệnh bệnh lây lan đấy. Thôi xong. Lục xoăn ngôi nhà. Thế bây giờ đứa này phải chắc là phải mẹ dẫn thằng em đi trốn rồi. Một chém mông bố đi luôn. Hugo, come here. What's happening? Shh. I know you're here, kid. I don't have time to play games. <sighs> Where the fuck is he hidden? Aduh. Hugo, it's me, Gabriel. Come here quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. The kid, huh? Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a child. You've lost your mind. Ui ôi ôi Diệt luôn ba giúp việc rồi oh, Mẹ bây giờ đi đường nào very clear. Tell me, where is Hugo the rune? Chết con mẹ bây giờ đi đường nào Ui ôi nó giết hết cả nhà rồi Ôi rồi ôi luôn Bà mẹ trốn đi đâu trước rồi Đi lấy thuốc à Oh my god Louise Think it's funny making me run like that? Aduh. Ah, ah. we need to move. Don't, look. We serve a higher power. All Let's check. Không ai nhìn thấy tôi. Đủ. Đủ. No, no. No, Amicia. We have to keep going. Okay, okay. What are your mistress's notes? Speak up. Don't make me hurt you again. I have no idea. I only do the laundry. Listen, this is your last chance. Đeo hiện điêu vãi nồi Đi qua đằng sau mà đéo ai biết ạ Không ai nhìn thấy tôi mẹ ẩn thân chi thuật vãi nồi Ô đây đi vào bếp con mẹ rồi Ở đây Well, well, well Where do you think you're going? Bà mẹ, bà mẹ, bà mẹ Mày thế my children. Mẹ bánh cuốn đấy. Thế về vì vì giấu thằng em này mà cả nhà bị bị sực hết rồi. We will be all right. Do you hear me? Come on. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? Okay, follow ba mẹ. We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence, all right? Ra ngoài lát kinh khủng luôn yes. thề. They are everywhere. Trust me. Đi không được dừng lại nhá. Á luôn đi trong này lạo xạo lạo xạo thế mà không ai biết ạ. Bắt hết này. Zano rồi. I used to take him some flowers. You can do better than that. Take him. Make sure he tells you everything he knows. Please. Don't. It worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. They're like family to me. Bọn này canh đéo hiểu sao Canh người ở trong nhà mà toàn nhìn ra phía ngoài Vô lý thực sự Have a little think, and I'll come back later. And you, don't die without talking to me first. Ôi nồi, đi qua này ờ, không biết gì luôn ạ. À. Chắc tại bọn này mặc áo giáp. Oh, Kiểu bị điếc vãi nồi. Right. Be careful. But Robert Darun doesn't like the Inquisition. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? On, tell us everything. Look out. They'll see us. You have to get further away. If I can hit the helmets in the crates over there. Hey, nói thì thào nghe khó chịu thực sự à? Ôi, ra kia lấy đồ rồi, lấy đồ chơi rồi. Hãy giữ cân trồ để ném vật thể bằng tay. Đâu có hòn đá nào đâu Ở đây Come on, show yourselves. Sao có hòm áo giáp ở đây nhỉ? Đi được chưa? Mẹ ơi. À, đi à. Thôi ăn cướp rồi Thì đéo nào sao lại lộ được ra Bà mẹ bị xiên có mẹ chết luôn ạ à. Trời đất Thế mình phải đi qua bên kia À đây, phải ném vào đây mới đúng. Right, let's go. Vừa nãy mình ném cái mẹ nó vào đầu thằng kia luôn ạ. À. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. I need to calm down. So, the boy is hiding, but Lord Nicholas is tracking him down. À đây, đây ném vào chảo à. Let's go. I'm going to see. Be careful. You never know. Thề bà mẹ đéo <coughs> đéo ném gì cả, toàn để cho mình ném ạ. We can't go, mother. Maybe by throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Listen, I know what you poor people are like. What was that noise? The second time. I need to see this. Oh, no, no, no. Stay calm. Hold my hand tight. Được rồi, đến cửa đây thôi. Chạy thôi. and you can quickly go through, alright? Alright. Ooh, chui con lỗ. Be strong. Well done. There are people. Hold my hand. Come good, good, good, good. Wait. Ah! Screaming for mercy won't make you run oh. faster, my lad. chết con mẹ chạy chú qua đây luôn à à đủ à giữ space để vượt chướng ngại vật à à đủ Thôi anh Giai ơi Thôi quay lại đây Nothing. Giữ space để vượt qua chướng ngại vật I can't see what it is. À đâu Treo bên này à Thôi ăn cứt rồi Chém. Chém. Chém chết mẹ à... mình rồi. Khó phết nhở Stay here. It's locked from the other side. À, ah, stay here. the hole in the wall. Yes, Hugo. I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. Ok. Chúng ta <clears throat> mở cửa đi em. Bây giờ phải từng người qua hả? There are people. Hold my hand. Screaming for mercy won't make you run faster, my lad! Come on. Theo được, bà mẹ qua trước, bây giờ nó quay lại rồi. Follow me. Như phải để thằng em ở đây. I will be back soon. You have to be quiet. Something moved, I think. Ui, đây có một thằng lính nữa à? à, Amicia, you have to help him next time. Kìa Chết rồi, thằng em bị lộ rồi Trèo vào đây là sai rồi Thế phải, phải, phải, phải đón thằng em Thôi xong rồi à. Cày thế nhở Ờ kìa Hai cả It's okay, you go. Yes. Wait, I'm coming. Amicia, you have to help me next time. Hai còi, hai còi, hai còi. No, my head. Ah, what is wrong with him? An attack. Ờ, đầu lại đau à? Hack luôn Và trong này là xếp luôn Dẫn thằng em qua đây luôn này Con này bây giờ cũng toàn chỉ follow được vào thằng em thôi Thằng em bị đau đầu mà mẹ con chị nghe thấy tiếng y y. Ôi trời mưa luôn. Nếu bọn nó thấy đi có mấy thằng quân thôi mà nhỉ? ở đây bây giờ mới bấm Z để bảo bảo Hugo chờ ở đây Hôm bây giờ mình phải sang bên kia lấy cái bình để chọi Rồi ok rồi way, Uh, chưa kịp lấy <clears throat> Căng cực căng cực hình đi theo ông này ông này hy sinh rồi ông này đi cuối gì ông đứt ồ oh. Dạ, thế hai chị em tự đi à Đấy biết ngay mà ông này kiểu gì cũng hy sinh. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You, you have to come. need me, Amicia. You are. But <laughs> I do need you. I need you. Ở lại chặn Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Ông chồng. Ui sồi ôi, một xiên. Hugo, follow me. Now. Now, follow me. Kill the sister! Take the boy Soldiers, this way! What's happening? Where's mommy? Get them! She'll catch up with us. Run Ui rồi. as fast as you can. Ui rồi. Chạy đi đâu bây giờ? Cuối cùng Dinh Dinh Mò Mò trốn ra ngoài vẫn chạy mà à, vãi cứt Hello guys. The village must be further on. Someone there should be able to help us find Laurentius. Can you follow me, bro? Hugo, Hugo? Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Còn mẹ gì nữa? Thằng này chạy đi trước, không nhìn thấy cảnh kia à? Let's not mention it when we see her, alright? <clears throat> Come on, first we have to get dry. Oh, okay. Why did they want Trời, pha đến đâu đây? I don't know. I don't want to think about it right now. We'll ask Laurentius to take us to see mommy and daddy. Yes, of course. Yes, of course. Ồ, oh, lại trôi đến cái thành thành nào hay thành mới này. Where is everyone? Mọi người đâu cả rồi? Không khéo thành này cũng bị ờ, đội quân kia ờ, đến tàn phá rồi cũng nên. Oh, apples. You go not now. But don't touch them. They're all rotten. But Thối hết rồi. How can you think of food right now? Thôi bây phải đi tìm thức ăn à. Của đồng dơ mày. Chưa được mấy nhà này ông ta à? À, ờ, chắc là đi vào thành này. Smoke. There must be a lot of people. Ok, có khói. Có khói thì sẽ có người. Đúng không? Excuse me, please wait, madam. Ồ, sợ madam, chạy hết ạ. They look scared. Chết rồi. Thấy người lạ là sợ chạy vào nhà đóng cửa hết rồi. I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked. We need help. Please, it's very cold. Uầy, con gái của lãnh chúa luôn à? Ông kia là lãnh chúa à? Thế thế mà bị mà à, thằng trông kiểu kỵ sĩ kia đến một chém chưa luôn ạ. <clears throat> Lúc ở trong rừng còn bảo chúng ta sẽ về à, là một cuộc đi săn mà. Về đến nhà cái mẹ bị đội kia bao vây bắt luôn. is going on? Không được rồi, không ai giúp đỡ rồi. I don't believe it. They're hiding. Đóng có mẹ cửa luôn. Oh look, someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. Ai tạt vôi vào cửa, bôi vôi vào cửa. <coughs> Ôi, mấy nhà này đánh dấu ít hết này. The village is contaminated. That's why everyone's hiding. Ô, oh, có tiếng này. I can smell something cooking. Is it fair? doesn't sound like a fair. Ủa, có tiếng bên trong này này. Good lord. Uầy, ai vậy? À, người đang bị... What? No, Wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on, Oy oy oh here. Just run! But why are they angry? Are they going to burn us too? Rồi đó, con bị bọn này đuổi đó. Game chỉ có chạy và chạy thôi. is quiet. He's going to see us. Don't move. Have to wait until they show themselves. Then we'll get him. What was that noise? <clears throat> mày xuống đây Bố mày một xiên 5 lít luôn Ok, game là dễ. it. Almost. Uh, nothing. We showed him. Chết con mẹ ơi, vừa phải đi đâu nhỉ? Cứ cứ chạy này là quick. They must be hiding in a hole somewhere, like snakes. We should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. Chặn cửa à? À, đùn đùn ra đây để leo lên. Chết rồi. À, phải lùi ở đây. Ở ờ, kìa Quả xe này đánh khó vậy Đánh lái khó vậy Đây rồi Good, we can climb onto it now. Ôi rồi cầm con dao luôn đi. Sao nhặt hòn đá làm gì nhỉ? Come on, climb up. Wait, right, not a sound. Phải tìm cái gì kê lên tiếp à? Đây rồi, chắc phải bỏ thùng này xuống. Đây nhiều đá lắm này. The chain doesn't look very strong. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Sổi rồi, quá chuẩn luôn. Tuyệt vời cô gái. Let's push this. I'll help you. Uh-huh. Uh, well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. cùng cũng thoát theo bây giờ phải đi đâu? đâu và về đâu đây Chắc đi theo đường này thôi Ở kìa Bà này nó chỉ rồi Mà em ảo thật đấy Thôi ăn liền rồi ngõ cụt con mẹ rồi Nếu mà chui vào góc kia Hadi hadi We're running out of time. They're coming. It's it's going to break. no, no. I told you. Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here. This side. Hadi hadi hadi ah, There you are. I found this so you can climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Yeah. Không kéo chị mày lên à? À đây đây đây đây đây. rồi tốt lắm. I'm sorry about the letter. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. I need to go home, Zina. Amicia, hide! Well, where the hell are they? Conrad, we, we've surrounded the area. They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. If I catch those brats, I send them back to hell. Ôi. Cay cay cay à, ông cay rồi. Mà cầm quả chùy trong chiến thực sự ạ. À. Ông này cay rồi. À. Không tìm được đứa này. Hai đứa này. Conrad lost his mind when his died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's not, eh? Là đi qua hướng did hear something. I know I did. Oh no, not again. Còn mẹ à đó. Oh, Lại phải chạy. Game giả lập chạy trốn à? Quickly, quickly! They know we're here! Hugo, go through there. Open it for me. Right. Nhanh lên, em ơi. Can you unblock it? I'm trying. Hurry. Quickly, Hugo, please. Please. Hugo, he's here. I'm coming. Hugo, do something. Come on, à, mẹ mày. <laughs> Hù nhau vãi. Thôi, đi rồi, đi rồi. Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In ok, chest, vào hơi lửa đây. In the bedroom. Ah, uh, are you sure? Thank you. Ok. Những người xa lạ lấy quần áo trong hòm trên lầu. That's better. What about you? Uầy, đổi quả bộ quần áo chiến vậy. Not yet. She told us to find Laurentius. Sắp xa luôn này. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. Kìa, đừng chạy lo nhoi. Tí mẹ bị lộ ra liên lụy cả bà này bây giờ. Incense. The same as mother used to use. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my, my name is Clairvy. I'm Amicia. Clairvy. And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The... the plague. So many people dead. And those still alive. But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A, man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it, but it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there, and feel free to use the workshop in the next room for your repairs. Rồi. That's very kind of you. Bây giờ phải đi kiếm đồ để sửa Cái súng Cái ná Right, got the tools. I just need the leather. Ok, bây giờ phải đi ra ngoài. Leather. Right, let's get to work. 1 trên 8 Vãi ăn nồi ạ à. hay là cái 8 đấy là cái cái tối đa mình có thể đựng nhỉ Phải chui ra lỗ này rồi Chui lỗ chó rồi Ơ à, không được Đi một mình này Không có thằng em theo rồi Thằng em mới chui được lỗ chó Mình hơi to Come on, keep calm and concentrate Giữ chuột đến nâng cấp, ok That's much better With the right materials, I could improve it even more Right, I must go and thank Clovy Ở à đây, ở Y đây nè Vì mình thiếu dây đúng không? liệu không đủ túi nhỏ túi đạn à so <laughs> it's a lot better thank you Clavy thanks for everything phải cái ná nó dùng kiểu này ạ à. quăng kiểu này làm sao chuẩn được nhỉ They won't survive long around here, if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout, oh, yeah. children. That's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see oi, oi, Mummy. Dead, Hugo. You'll never see her again. Oh, Daddy. Amicia. You, you're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Thôi sao? Please stop. Hugo, no. Hugo, wait. Don't go out. You're mad. Ăn cứt rồi. Hugo, come back. À, con lợn này. lúc lúc đấy thì chạy đi trước không nhìn thấy cảnh bà, ba mẹ bị xiên Hugo, please. I'm sorry. Wait. My God. Oh Lord. Hugo! I shouldn't have shouted. Please listen to me. You're... No! No! No! Let him go! So that's where you were. No, wait, we just want to leave. Ôi rồi anh em vỡ con mẹ đầu luôn. Want to. Amicia! Hugo! I'm I'm coming. Oh, please say he's alive. Please say he's alive. Hugo! Đâu rồi? Stop. Amicia! We'll just wait. Amicia! You're not gonna me it, Doc. Trời ơi. I'm gonna start with you. Why'd you have no, to come here? Please. Why? Don't make me. Ô mẹ đằng em thì trốn ạ. À. Bỏ con chị như này chết mẹ rồi. Idiot. This armor has stopped axes and swords. Ah, there has to be a way to get that armor off. Ah! Oh, slippery one But one hit's all it takes. Just one. I'm ah. ah, just a bit rusty. Ăn liền rồi. Bổ ra. Nếu được. Phải phải phải ra đằng sau. Tình hình là phải ra đằng sau à Đây rồi Con lợn này Hết mẹ đá rồi Ôi ôi ôi Nó chửi mình một câu cực kỳ đau Stupid phát Nó nó vụt mình chết luôn ạ Cay thật sự nào Let's go a bit rusty I know what you're like Fine. I can use that to my advantage. I'm going Mẹ thằng em lợn này. <coughs> Làm khổ con chị vãi nồi. <coughs> I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No! Don't make me do this, please! Lydia! This armor! Let's get this over with. Mẹ giờ nó nhẹ người nó Hết mẹ đá rồi, ăn cứt rồi Ui Thế nó bỏ hết giáp của nó ra Nó nhẹ người mẹ Nó dí vãi cả lìn đấy chắc là nó bắt được điểm yếu của nó luôn You're a slippery one, but one hit's all it takes. Just one. Cái gì né rồi mà. Vụt đéo vụt nhanh thế. Chết đi sống lại mấy lần rồi. you can defeat me? I fought in two wars, you know. Ah, I'm just a bit rusty. idiot! This armor has stopped acting. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. You're a slippery one. But one hit, I'm going to show you. Ah! I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No! Don't make me do this! Ah, is that how you speak? Keep it up! Only death will stop me. Ah! Sweet embrace. Ah! You're going to have to do better okay, à. Kiểu gì đấy nhở? <clears throat> Phá nốt cái giáp đầu của nó kiểu gì ta You think you can defeat me? I fought in two wars, you know. Come on, Conrad. Show what you do best. Stupid! There's no escape. Sooner or later. Ah, I'm just a bit rusty. Ah, I'm not scared of dying, you know. You took away from me the only thing I had. No! Don't make me do Is that how you're trying to kill me? Let's get this over with, idiot. This armor has stopped axes and swords. You're going to have to do better than that. À, hết mẹ đá rồi. có đánh kiểu gì ta? What's À đây rồi. Còn mẹ mà thằng ngu. Giết hai người rồi Cái ná này <clears throat> Muốn trở thành hiệp sĩ Thì chúng ta phải trải qua những cuộc chuyện như thế này Rồi ông kia đuổi rồi Trường 3 Quả báo Ok nhở Tình hình uh, hôm nay chơi đến đây thôi Thì ở buổi livestream lần sau chúng ta sẽ tiếp tục với uh, trường 3 Quả báo nhé Có vẻ như là sẽ đi xử Ông mà giết cha mẹ mình kìa Xem xét nhà thờ Ok hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi Đi được hai chương rồi. Um, thoát khỏi um, nhà thoát khỏi sự truy sát của của của của đội quân nào đấy và phát hiện là thằng em mình đang có vẻ như thằng em của mình đang bị một căn bệnh gì đấy có liên quan đến dịch bệnh mà những cái thành này đang có rất nhiều người bị nhiễm phải và rất nhiều người anti cái uh, những người bị nhiễm bệnh này. For mommy and daddy. Watch over them. Ok nha, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những uh, buổi livestream và những video tiếp theo. À, nếu anh em thấy hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé. Bye bye.